Sau khi có kết quả xác minh và tìm gặp nhóm người này, đoàn công tác sẽ báo cáo Sở Ngoại vụ Kiên Giang lên phương án xử lý vụ việc. Hình ảnh nhóm du khách Nga xin tiền ở Phú Quốc để đi du lịch. Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Kiên Giang cũng sẽ tham gia đoàn công tác. Sau khi tìm gặp nhóm người này và xác minh vụ việc, đoàn công tác sẽ báo cáo Sở Ngoại vụ Kiên Giang lên phương án xử lý vụ việc khi đó, Sở Ngoại vụ tỉnh có thể sẽ liên hệ với Tổng lãnh sự quán Nga để làm thủ tục đưa những người này trở về nước theo tờ thanh niên. Cũng theo thanh niên, trước đó, chiều 28 tháng 1, một người dân ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc đã gửi cho phóng viên thanh niên hình ảnh và clip ghi lại nhóm du khách gồm 3 người đàn ông đứng ở một khu chợ để xin tiền. Hai trong ba người đàn ông này cầm tấm giấy cạc tông ghi những dòng chữ khá nắng nót. Xin chào, chúng tôi đến từ Nga. Chúng tôi đã đi du lịch mà không có tiền trong 5 năm nay. Hãy ủng hộ hành trình của chúng tôi. Cảm ơn. Nội dung đoạn clip dài gần 1 phút 30 giây cho thấy rất nhiều người không ngần ngại móc túi lấy tiền đưa cho ba du khách này. Trong đó có cả những tờ tiền mệnh giá khá cao. Cả bà nhanh chóng nhận tiền cho ngay vào túi rồi bập bẹ hai tiếng cảm ơn. Ngày 30 tháng 1, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho báo chí biết ông đang chỉ đạo tìm hiểu vụ nhóm du khách nước ngoài đứng xin tiền ở chợ Dương Đông. Ông Hưng cho rằng, theo tôi có thể đây là hành vi để chụp hình câu like của nhóm khách này mà thôi. Tuy nhiên, tôi cũng đã yêu cầu lực lượng công an tìm hiểu và sẽ có báo cáo sớm. Đại diện chính quyền thành phố Phú Quốc cho biết thêm, hành động xin tiền nơi công cộng dù với bất cứ lý do gì cũng khó chấp nhận được. Tuy nhiên, vụ việc dường như chưa được giải quyết dứt điểm khi Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang phải vào cuộc. Hình ảnh khách ngoại ngồi thiền xin tiền. Đây không phải là lần đầu tiên du khách nước ngoài xin tiền tại Việt Nam và cũng không phải là lần đầu tiên có những người xin tiền để đi du lịch. Vào tháng 10 năm 2018, một người nước ngoài tên Tim Bennett đã đăng tải một video hình ảnh một khách Tây đứng xin tiền tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh viết, tôi thề lần sau nếu còn gặp trường hợp này tôi sẽ dừng lại và cho họ một bài học. Những du khách này có thể nói là đáng khinh bỉ khi đi ăn xin ở một đất nước còn nhiều khó khăn như Việt Nam. Điều này không thể chấp nhận nổi. Tháng 8 năm 2017, một cô gái Tây cũng ngồi thiền xin tiền ở Phú Quốc. Trong giai đoạn phong tỏa vì dịch Covid, rất nhiều khách Tây bị mắc kẹt ở Việt Nam, cũng ra đường xin tiền ở Sài Gòn và nhiều thành phố khác. Theo trang Zing News, tại các địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới không khó để bắt gặp hình ảnh những vị khách quốc tế ngồi xin tiền những người dân địa phương để tài trợ cho chuyến du lịch của mình. Hình ảnh những du khách xin tiền để đi du lịch. Những du khách được gọi là backpacker. Đây là từ ghép giữa động từ back, sinh sỏ, ăn xin và danh từ backpacker, khách du lịch bụi theo từ điển Mark Macmillan. Một số người chọn mang theo tấm bảng viết lời cầu cứu bằng ngôn ngữ địa phương để xin tiền. Một số khác lại kiếm tiền bằng cách hát rong hoặc bán những món đồ nhỏ. Họ thường chọn địa điểm đến là các nước châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Hồng Kông một nghiên cứu của Đại học Bách khoa Hồng Kông lý giải Hồng Kông nói riêng và các điểm đến châu Á nói chung trở thành điểm đến của những du khách ăn xin bởi vị trí địa lý đắc địa, chính sách thị thực đơn giản và độ hào phóng của người dân địa phương. dinh cho hay, tuy hành động xin tiền không phải là hành động đẹp, nhưng những người này không phải tội phạm. Chính quyền không cần phải làm quá lên như kiểu lập đoàn công tác để xử lý này nọ, nghe đau to búa lớn quá.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 sau khi đăng tải câu chuyện ngụ ngôn để chửi khán giả, Xuân Bắc đã bị độc giả phẫn nộ phản đối. Tuy nhiên, vẫn có một số ít độc giả tỏ ra thông cảm mà bao biện bào chữa cho Xuân Bắc. Họ cho rằng chỉ là một chuyện ngụ ngôn, chẳng hướng tới một đối tượng xác thực nào mà dư luận cứ buộc Xuân Bắc phải xin lỗi và còn yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt liệu có hàm hồ quá không? Từ những lời bao biện này có thể hình dung một giả thuyết khác từ mấy chục năm nay, đời sống chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ của Việt Nam đều bị đảng chi phối, tất cả mọi thứ, từ các sự kiện chính trị, sinh hoạt cộng đồng cho đến cuộc sống hàng ngày đều bị đảng kiểm soát. Từ cách đánh giá con người đến xem xét tác phẩm, tất cả đều quy về lập trường, quan điểm. Hình ảnh bài viết hãy để cho Xuân Bắc lụi tàn cùng với chủ trương văn nghệ phục vụ chính trị. Cũng chính vì thế mà tác giả Mai Luân đặt giả thiết rằng bài viết nói trên của Xuân Bắc cũng bị liệt kê vào một âm mưu. Âm mưu đó là Xuân Bắc được Đảng Cộng sản Việt Nam bố trí làm đặc tình cho một sứ mệnh. Bài viết của tác giả Mai Luân đăng trên IFA ngày 31 tháng 1 cho rằng sứ mệnh đó là Xuân Bắc giải cứu cho khủng hoảng truyền thông của đảng. Sau Tết, đảng không muốn dư luận bàn ra tán vào về chuyện ra đi một cách vội vã của hai ông ủy viên Bộ Chính trị, trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và một loạt các bê bối trong nội bộ cấp cao. Rồi nữa, ngay cả những chuyện chướng tai gai mắt như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cướp diễn đàn, gạt bao quyền chủ tịch nước để đọc diễn văn chúc Tết mà không một lời giải thích cho công chúng. Chưa hết, hàng loạt các câu hỏi liên quan đến trùm cuối vẫn còn dậy sóng và một loạt những thông tin dậy sóng khác trên mạng xã hội như phu nhân cựu chủ tịch nước bị công an mời ra làm việc, con gái rượu của đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã du học 5 năm ở Anh Quốc Tất cả những chuyện này đảng Cộng sản không muốn dân bàn tán. Người dân sẽ đặt vấn đề trách nhiệm chính trị của ông Trọng vì chính ông đứng đầu tiểu ban nhân sự đại hội 13 chọn lựa các vị này để Trung ương bấm nút. Đảng Cộng sản đã nhiều lần sử dụng chiêu trò scandal để dẫn dắt dư luận, bẻ lái mối quan tâm của cộng đồng từ những vấn đề nghiêm trọng sang những vấn đề nhố nhăn vặt vảnh. Và quả thật rất đáng ngờ vì ngay lập tức sau khi status của Xuân Bắc đăng lên, Cả hệ thống báo chí nhà nước âm âm nhảy vào phê bình, chém Xuân Bắc tơi bời. Có những bài báo rất công phu, đi thu thập rất nhiều ý kiến khán giả. Hình ảnh diễn viên hài Xuân Bắc, tác giả Mai Luân nhận định nếu thuyết âm mưu này là đúng thì Xuân Bắc không chỉ cứu Xuân Phúc mà Xuân Bắc còn cứu cả đảng, giải tỏa thông tin, không để cho người dân tập trung vào những tin tức đảng không muốn dân chỏ mũi vào. Thế thì Ban tuyên giáo Trung ương phải chỉ đạo sao cho 800 tờ báo hãy đánh Hội đồng Xuân Bắc mà không cho ông này mở miệng. Nhận xét về chương trình Táo Quân đêm giao thừa trên VTV, nhiều người cho rằng do Táo Quân chiếm trọn giờ vàng nên khán giả đành phải xem, cưỡng bức. Thực tế, nhiều năm trở lại đây rất ít khán giả xem Táo Quân do chương trình này quá nhạt và nhàm chán. Bác sĩ Facebooker Võ Xuân Sơn nhận xét Ông và bạn bè ông đã chẳng còn ai nhắc đến, bình luận đến chương trình Táo Quân. Thậm chí ông Sơn còn tưởng rằng chương trình này đã dừng biểu diễn. Nếu quả thật giả thuyết của Mai Luân là đúng, thì có thể nói Xuân Bắc đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà đảng giao phó và đã hy sinh anh dũng để bảo vệ đảng, để kéo dư luận ra khỏi những bàn tán về cuộc đấu cung đình, ra khỏi những đòi hỏi về trách nhiệm của ông Tổng Bí Thư, ông Thủ tướng